rất chi là rực rỡ và tưng bừng anh em nhé. Và ngày hôm sau 61 được nổ về chúng ta một nháy, duy nhất một nháy anh em ạ. À. Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn, muốn đánh to quất lớn thì hãy liên hệ Zalo 0946 178 633. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào buổi tối anh em nhé. Vâng và tương tự như vậy thì ngày mùng 3 tháng 8, một kiếp cho 4 ngày sau sẽ nổ về 1441 anh em ạ. À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 thì chúng ta hãy vào Zalo cầu kín 0946178633 178 633 phải không ạ? Vâng và tương tự như vậy thì chúng ta hãy đi vào công cụ phân tích dòng bạch kim xem con 0220 có phải là những lô tô gan không anh em ạ? Mình chơi thì mình phải biết cầu kèo nó chạy như thế nào mình mới dám phang vào phải không anh em? Kẻo mà phang vào thì tiền mất tật mang phải không ạ? Vâng và ngày mai thì cầu kèo chạy rất chi là đẹp anh em nhé